Mattia 喝酒呗。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 三二。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

ำโบเรือนั่นจำโบกันบอกห้าตาฟ้าสินนาฟ้าเพสินาแต่เนี่ย vâng dạ dạ vâng dạ vâng dạ ra mua mặn đi dệt cho hồ đó mua cái dìa mấy cái dìa này có có đi về không mà bắt tao